Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Ngày hôm nay thì bên mình sẽ về một lô xe nâng điện thấp tải trọng 2 tấn Các bạn nhìn thấy dòng xe này hiện tại thì của bên mình đang là của Winner Winner là một trong những cái dòng xe mà rất là nổi tiếng tại Trung Quốc về uh, vấn đề về bền bỉ cũng như là đây là một trong những cái dòng xe được công trường cũng như là mọi người sử dụng và tìm thấy rất là nhiều trên xe thì đây là hình ảnh chi tiết của xe này nó sẽ có đầy đủ những cái thông số về tem mát tải trọng pin tất cả những cái này thì khác với cả những cái dòng xe điện khác thì nó đều được sơn và rất là cụ thể và chi tiết tại đây thì là mặt của đấy thì như là bộ sạc đồng hồ hiển thị pin đây là thông số về ờ, củ sạc này thì nó sẽ có đầy đủ những cái thông số về motor điện tem QR để các bạn có thể check code nhé hàng bên mình thì hoàn toàn nhập khẩu từ Trung Quốc và đây là hàng một trong những cái hàng nội địa của Trung Quốc thì cho nên là được à, đầy đủ về tem mát cũng như là về ờ, cái quá trình mà sử dụng cũng như là làm việc các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ khác với tất cả các cái dòng xe khác trên thị trường về cái độ chắc chắn luôn đây biểu tượng của việc có thể đủ tiêu chuẩn để xuất châu Âu hiện tại thì winner của dòng của bên mình thì ngày trước thì bên mình cũng đã rất là nổi tiếng bởi ờ, ở ờ, xe nâng tay thấp rồi và ngày hôm nay thì bên mình về cái lô này thì hứa hẹn là sẽ đi xe rất là nhanh nên là nếu như các bạn có nhu cầu thì hãy gọi ngay qua cho mình qua số điện thoại 0868 501 195 phần phía trên này chính là những cái ờ, biển báo để ờ, hướng dẫn khách hàng trong cái quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn trong khi lao động ở phần phía trên này thì và tất nhiên là nó cũng sẽ cao hơn các cái dòng xe khác cũng như cái độ chắc chắn tất cả các cái này thì thay vì nó là bằng nhựa hoặc là làm bằng các cái uh, vật liệu dễ bị dỉ xét thì uh, chiếc xe này của bên mình nó được làm hoàn toàn bằng thép và phần phía khung trên của xe nha các bạn Đây. phần phía dưới của bánh xe thì bánh xe nó cũng sẽ dày dặn và đầy hơn là toàn bằng bánh ni lông đảm bảo uh, tiêu chuẩn để làm công trình phần phía trên này chính là cái ờ, bộ công tắc nguồn các bạn có thể kéo lên và chính này là bộ công tắc rút phần phía trên này mình sẽ giới thiệu với cả các bạn nhé nó sẽ có đầy đủ những cái ờ, thông số để các bạn sử dụng đây bạn ấn nút ở trên này thì nó chính là nút lên vâng, đây là còi đây đây là chiều cao nâng hết cỡ của nó và khi các bạn muốn xả bóp thì các bạn có thể bóp đây khi các bạn bóp thì phần phía dưới nó sẽ hạ xuống chiều cao nó cũng sẽ cao hơn so với cả các cái tay khác và mình sẽ ờ, đo trực tiếp xem là cái chiều cao của nó lên được là bao nhiêu nha các bạn rồi là việc nâng lên này Đó, trục thủy lực này việc nâng hạ bây giờ thì hoàn toàn đơn giản và dễ dàng chỉ cần một nút các bạn có thể ấn nút dịch chuyển ấn nút lên các bạn có thể tiến lên rồi xuống đây là một trong những cái chiếc xe mà rất là lớn sau đây thì mình sẽ bảo anh kỹ thuật bên mình tiến hành cái độ nâng hạ các bạn xem nhé ngoài ra thì các cái trục này thì cũng sẽ có đầy đủ và mình sẽ có một cái bài viết về cái này các bạn hãy theo dõi trên website của mình là xe nâng việt nhật org để để theo dõi cụ thể nha và sau đây thì anh kỹ thuật ở bên mình thì sẽ tiến hành uh, vận hành con xe để các bạn xem nhé mọi việc nâng hạ cũng như di chuyển thì hoàn toàn nhẹ nhàng chiếc xe này thì hoàn toàn rất là nặng tuy nhiên là các anh chỉ cần ấn nút để có thể uh, di chuyển xe phù hợp với cả làm nâng những cái kiện hàng nặng hoặc là sắt đây đây chính là nút hạ này chơi thì sau nó chơi lại hoa được mà khi bạn nâng càng lên Con này nâng càng lên chiều cao này là khoảng bao nhiêu nhỉ? Chiều cao này sẽ là 200 nha các bạn Nó sẽ cao hơn hoàn toàn so với cả các cái dòng xe nâng cơ Đó, Và di chuyển thế rồi ấy nhỉ